Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với xem cái bóng là có tiền của mình à, Ngày hôm nay thì mình có đẩy cho anh em hai cái video và ba trận đấu anh em Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa Leeds United và Fulham Trận đấu diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay Còn à, một tiếng 20 phút nữa thôi Thì trận đấu sẽ diễn ra Và cùng giờ với trận đấu giữa Fulham và Leeds United đó là những trận đấu của Aston Villa và Brentford này rồi là uh, Southampton, Arsenal cũng như là Wolverhampton và Leicester City và uh, chốt hạ cuối cùng đó là vào lúc 10 giờ 30 sẽ là trận đấu giữa Tottenham và Newcastle ở cái giải ngoại hạng Anh anh em nhé thì Ngoài những cái trận đấu này ra thì còn trận đấu ở La Liga, Bundesliga cũng như là Serie A và League One nữa à, và cái trận à, video thứ hai mình có làm cho anh em là trận đấu giữa BKMX Bình Dương này và Hà Tĩnh cũng như là Hải Phòng và Hà Nội đã à, diễn ra vào lúc à, 5 giờ tối ngày à, 5 giờ chiều ngày hôm nay thì hiện tại tỷ số đang là BKMX Bình Dương và Hà Tĩnh đang là hai đều và mình có chốt cho anh em đó là đi à, Hà Tĩnh được chấp 0.5 cũng như là đi cái tài 2.75 thì anh em chúng ta cũng đã bú được cái tài rồi và cũng đang à, chiến thắng với cái mã kèo chấp Hà, Hà Tĩnh được chấp 0.5 anh em và trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội nữa thì uh, trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội thì mình chỉ cho anh em đi mỗi cái tài 2.5 thôi thì hiện tại tỷ số là 3-2 thì mình, à, chúng ta cũng đã bú được cái tài rồi thì chúc mừng anh em nhé buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã kiếm được uh, tô phở cũng như là ly cà phê để sáng mai chúng ta uh, có thể uh, ăn sáng cũng như là uống cà phê đúng không và có một chút vốn để chúng ta sẽ chơi vào ngoại ngành tối ngày hôm nay rồi bỏ qua những trận đấu tối ngày hôm nay nhá Chúng ta sẽ đến trận đấu vào dạng sáng ngày mai Dạng sáng ngày mai sẽ là trận đấu của Barcelona và à, Authentic Authentic Bilbao Cũng như là có một trận đấu ở Serie A nữa Đây là Roma và Napoli này Cũng khá là hấp dẫn anh em Và 1 giờ 45 thì là Lille và Monaco Cũng là những cái trận đấu à, rất đáng mong chờ Và cũng dễ để anh em chúng ta đầu tư nhá vì vậy nên là anh em cũng không nên phải tập trung quá nhiều vào buổi tối ngày hôm nay đâu Còn rất nhiều những trận đấu khác mà anh em chúng ta có thể dễ dàng đầu tư hơn thì à, Đến với trận đấu giữa Barcelona và Athletic Bilbao à, Hiện tại thì cái kèo chấp đang là Barcelona chấp Athletic Bilbao 1.25 Và Barcelona trận đấu này được đá trên sân nhà anh em à, Barcelona sẽ sử dụng à, sơ đồ chiến thuật đấy là 4-3-3 trong trận đấu này Đối đầu với Athletic Bilbao Chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1 và trận đấu này thì uh, thật sự mà nói thì uh, Barcelona họ cũng đang uh, có một uh, chút về thiếu thiếu hụt lực lượng một chút thôi anh em, một chút thiếu thiếu thốn về lực lượng thôi. Khi mà những cái tân binh cũng như là những cái thủ, cầu thủ chấn thương thì vẫn chưa có thể quay trở lại được. Tuy nhiên thì uh, uh, với đó thì cũng có những cầu thủ mà đã gần như là hồi phục chấn thương như là Mafid Depay có thể thi đấu trong cái trận đấu này còn đối với Atlantic Bilbao thì họ gần như là có đội hình mạnh nhất rồi đầy đủ nhất trong buổi tối ngày à, dạng sáng ngày à, ngày mai dạng sáng ngày mai khi mà đối đầu với Barcelona hiện tại thì Barcelona đang xếp thứ hai sau Real Madrid sau 10 vòng đấu thì họ kiếm được 25 điểm cũng như là ghi 24 bàn và chỉ để thủng lưới 4 bàn thôi anh em còn đối với Atlantic Bilbao thì sau 10 trận đấu thì họ ghi được 19 bàn cũng như là để thủng lưới 8 bàn và chỉ có 18 điểm thôi và thực sự mà nói thì uh, Barcelona đang có một cái phong độ uh, cũng khá là ổn định trong 5 trận đấu gần đây họ có 4 chiến thắng và một trận thua còn đối với Athletic Bilbao thì trong 5 trận đấu gần đây họ chỉ uh, có được hai chiến thắng cũng như là hai trận hòa và một trận thua đó xét một chút về cái mặt lịch sử nhá thì uh, tất nhiên rồi Barcelona luôn chiếm ưu thế ở uh, cái giải uh, tất cả với mọi đối thủ khi mà họ đối đầu đúng không và Atlantic Bilbao cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên rằng ở ờ, cái giải La Liga, ở giải La Liga thì Barcelona họ còn phải chia đội hình ra để thi đấu với ờ, ở các đấu trường như là cúp C1 nữa anh em. Và thật sự mà nói thì bây giờ là Barcelona đang nằm vào cái thế thiến toái lưỡng nan. Thật sự rất khó để có thể nào mà giành được một tấm vé vào cái vòng trong khi mà họ đang uh, để thua hai cái đối thủ mà uh, đối đầu trực tiếp với họ cũng như là cạnh tranh với họ vào cái vòng uh, loại trực tiếp đó là Bayern Munich cũng như là Inter Milan. Inter Milan thì họ đã thất thế rồi khi mà lượt đi thì để thua Inter Milan 1-0 sau đấy về trên sân nhà thì để hòa 3 đều. Còn với Bayern Munich cũng vậy, Bayern Munich lượt đi họ đã để thua Bayern Munich với tỷ số là 2-0. Đó. Và trận lượt về sẽ diễn ra vào à, ngày 27 tháng 10 Cũng là một trận đấu rất khó khăn của Barcelona Vì vậy mà đây là lý do mà vì sao mà Barcelona cần phải giữ được à, cái thể lực cầu thủ cũng như là tránh được mọi à, cái tình huống cũng như là chấn thương của các cầu thủ nha anh em à, hiện tại thì cái kèo tổng bàn thắng trên dưới cả trận đang là ở cái mức 3 hòa là một cái mã kèo mình nghĩ rằng là một trận đấu như thế này thì rất khó có thể nổ khi mà Barcelona như mình nói rồi họ cần phải chia lực lượng cũng như là bảo toàn lực lượng để có thể thi đấu và đối đầu với một Bayern Munich đang có một phong độ rất tốt thời điểm hiện tại anh em à, hiện tại thì cái kèo chấp và kèo uh, trên dưới cả trận thì bỏ qua đi đến cái kèo thẻ đang là 5.5 à, ờ, với một trận đấu như này như mình cũng nói đấy à, hạn chế tối đa những cái va chạm cũng như là hạn chế những cái chấn thương thì ờ, một trận đấu ít thẻ sẽ là điều hiển nhiên thôi và hiện tại cái kèo góc tài góc đang là 9.5 uhm, kèo góc thì chắc là chúng ta sẽ đợi khi nào trận đấu bắt đầu thì anh em chúng ta đi là vừa thì mình sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo mà mình nghĩ là sáng nhất trong trận đấu này đó là cái kèo đó là Barcelona Barcelona anh em Barcelona à, Barcelona chấp 1.25 cho anh em nhé 1.25 ST này cũng như là cái xỉu cái xỉu thẻ anh em nhé xỉu thẻ xỉu thẻ xỉu thẻ 5.5 đấy đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em đi từ đầu và mình cũng nói rồi trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo để cho anh em chúng ta đảm đạo thôi còn uh, khi nào mà bóng lăn cũng như là trận đấu bắt đầu thì bắt đầu mình mới chơi cũng như là